cái kết quả học tập chị thấy thế nào dạ kết quả học tập của cháu đi giỏi và dạ đạt dạ, dạ giờ này nói thật ra giờ này là làm nhà xong rồi là cũng trong cũng có việc làm bất cũng ứng lại đi có cứ lấy tin mạng á mà học học ở đó để mà tìm hiểu ở đó thì kêu mẹ thì việc cũng có tiền cháu học thêm nữa rồi dạ, mà đó. chị ờ, chị thấy cháu học ở trên đấy thế nào dạ cháu học tốt và dạ cháu học rất giỏi nhưng mà cái, cái trong cái trang học đấy chị thấy cháu vào học thì có hiệu quả không dạ có, có. dạ, dạ. nhưng đi như chị khen của cháu đứa bé đấy và dạ vì vâng. để cô à, dạ vâng. à, tú để đứa à, tới họ họ họ họ về cô tú để phát thanh đường cho cháu để cả hai cháu dạ vâng dạ khán hà mi và khán chính dạ vâng tốt thế là rất là tốt dạ dạ vâng Dạ. Thế con học ở trên ờ, trang Toliha đây con thấy thế nào? Ờ, thế con học ờ, môn gì ở trên đấy? À, con học môn toán à? Môn toán ờ, năm nay con lên lớp mấy? À, thế à? Thế là năm vừa rồi con học toán của thầy Quốc Sơn ở trên trang Toliha.vn à? Con học có hiểu không? Dạ, hiểu ok chị chị thấy cháu học ở trên đấy thì như thế nào dạ thì cháu học thì thì tốt và thế thì cháu học bằng cái gì dạ máy tính à thế à có máy tính thì à ông mê cháu à thế à và ông mê học học giỏi ông mê cháu à. còn bạn thì nhờ xung quanh họ giúp đỡ <laughs> dạ. không có tiền đóng trên bàn và nhờ họ giúp đỡ hết học trên trang mạng ừ, à, vn con tôi học rất là tốt năm nay con tôi đạt kết quả học sinh giỏi và dạ, xin cảm ơn à, người đã sáng lập ra chương trình này này đúng không đấy con vào khối 6 này đúng không số đây này dạ, bạn ờ, làm này, đi đây con có tài khoản như thế này được đây này năm nay là được rồi đó kể trên đã biết được giảm hai này ta sẽ điều khiển năng con tên là Phan Hà Mỹ con học lên số lên hai con thấy rất là hiệu quả và rất là tốt thầy giảng rất dễ hiểu và có rất nhiều bài tập để con luyện tập